gãi kèo nhưng mà anh em vẫn húp đợi được những cái mã kèo rung nha anh em rung hiệp 1 và rung hiệp 2 còn trong khi đó cái trận Inter và Benfica thì mình cho tất cả anh em nằm Inter và nằm tài tài hiệp 1 và nằm thêm hai mã tài gốc thì anh em đã húp được hai cái mã tài gốc và hai cái mã tài hiệp 1 và tài full trận nè thì hai cái mã này chủ yếu mình gửi tới những anh em những cái mã kèo mà mình đã nhận định cho tất cả anh em trong cái trận thì anh em thấy những cái video trước mình nhận định cho tất cả anh em rất là nhiều cái mã kèo gốc thì anh em thấy gần cuối mùa giải mình cũng đã nói với anh em rồi những cái mã kèo chính rất là khó đánh nhưng còn những mã kèo gốc mà mình nhận định cho tất cả anh em là rất là dễ đánh thì anh em thấy những mã kèo gốc bữa giờ mình nhận định cho tất cả anh em toàn là ăn full không nha bởi vậy mình mới phiên tất cả những anh em nào mà đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo gốc này giống như anh em đầu tư một mã kèo chính để kèm theo đó là hai mã kèo gốc hai mã kèo phụ thì anh em tỷ lệ nếu mà anh em có thua một mã kèo chính nhưng mà anh em có ăn lại hai mã kèo gốc thì anh em vẫn lãi trong cái trận đó còn anh em đánh trên dưới tài xỉu á giống như anh em đánh trên đánh tài giống như cái trận Man City hồi qua thôi anh em đánh trên đánh tài là thằng Bà Gia đang chấp anh em đánh trên tài nè cái thằng uh, Bayer nó giữ tỷ số một điều thì đó anh em vẫn thua hai cái mã kèo trên tài hết còn anh em lót thêm hai cái mã kèo góc thì giống như anh em nằm trên tài anh em lót thêm hai mã kèo góc thì anh em bao lỗ luôn nha thì bởi giờ mình mới phiên tất cả anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo góc anh em đầu tư một cách nó hiệu quả nhất để anh em không có bị lỗ giống như lãi thì à ăn thì anh em ăn lần bốn năm mâm còn anh em thua thì anh em không thua anh em chỉ lỗ lai tầm 100 đến 200 ngàn trong cái trận đấu đó thôi Còn anh em ăn là anh em ăn đủ bo Thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em đầu tư mà anh em chơi á, giống như anh em chơi những trận này anh em phải có một cái tư duy đầu tư nó chính xác nhất thì anh em mới kiếm lãi được còn giống như anh em đánh ghiền trên dưới tài xỉu thì anh em không bao giờ anh em ăn được những nhà cái đưa ra cho tất cả anh em những cái mã kèo đó nha còn thêm đặc biệt cái luôn là thêm những thằng thầu thằng cò nó đưa kèo cho tất cả anh em không có đúng giống như kèo trong trang kèo trong trang giống như người ta 4.5 mà người ta ăn 8 đi còn nhà cả thằng thầu thằng cọ ngoài đưa cho anh em năm năm năm trái ăn đủ hoặc là ăn chín đó thì tỷ lệ anh em thấy anh em quà kèo nó sẽ cao hơn giống như hiệp một nó năm trái banh đi anh em đã quà rồi còn hiệp 1 năm trái mình đã đây mình húp giống như mình đánh 10 triệu 10 triệu mình đã húp được 8 triệu rồi trong khi đó anh em quà anh em không ăn được thì cái tỷ lệ mà anh em chơi nó bị thiệt là nó thiệt ở chỗ đó bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em đăng ký một cái trang chơi để mà anh em có một cái lợi ích riêng của anh em thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em cái trận Serie đấu sớm nhất của vòng 30 uh, à, nhà anh em, vòng 31 nha. Đó là trận của thằng Verona và thằng Bologna diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 22 tháng 4. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng Serie A thì anh em cũng thấy thằng Barcelona đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 3 có 44 điểm sau 30 vòng đấu. Còn trong khi đó thằng Verona đang đứng ở vị trí thứ đèn đỏ thứ 18 và đang có 23 điểm sau 30 vòng đấu. Thì nếu Verona mà không có những trận thắng gần đây nhất thì Verona sẽ có cái cơ hội sẽ có một cái ờ, nguy cơ là sẽ tụt xuống ờ, Serie B để đá nha anh em. Thì bởi vậy Verona sẽ quyết tâm đợt này gặp thằng Barcelona trên sân nhà của mình thì Verona nó sẽ có một cái ờ, quyết tâm để giành chiến thắng trong trận này để có cái cơ hội vươn lên cái vị trí an toàn để mùa sau có thể đấu tại giải đấu Serie A này nữa nha anh em thì mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Verona trong 10 trận gần nhất thì Verona chỉ thắng được đúng hai trận thắng đúng trước thằng Salentina nè thắng trước thằng Sassuolo còn để hòa 4 trận và để thua 4 trận thì nói chung cái phong độ của thằng Verona trong đầu mùa giải đến bây giờ thì Verona đang có một cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em còn trong khi đó thằng Bologna trong cái mùa giải này thằng Bologna nó có một cái phong độ rất là tuyệt vời thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì thằng Bologna đã thắng hết 5 trận và để hòa 3 trận và để thua hai trận thua thua trước Torino nè thua trước Monza thì thằng Palukna này lúc trước có cái phong độ cũng không tốt thì anh em thấy Monza mới lên hạng nhưng mà vẫn ăn thằng được thằng Palukna trên sân nhà của Palukna với cái tỷ số là 1-0 nói chung bóng đá thì cũng không biết trước được cái gì anh em tuy cái thành tích của thằng Verona không tốt nhưng mà có thể thằng Verona nó sẽ thắng cách biệt của thằng à, à Bologna này với cái tỷ số là giống như 2-1 hoặc là 2 điều hoặc là nếu mà Verona có thể giữ hòa trong trận này thì Verona cũng vẫn có sáng cửa để vươn lên vị trí trên ờ, phía trên an toàn trên bảng xếp hạng nha anh em. Thì trong cái lịch sử đối đầu trong 4 trận gần nhất á, thì anh em thấy trên màn hình đây, trong 4 trận gần nhất đối đầu giữa thằng Verona và cái thằng Bologna thì anh em thấy đây hai trận hòa à, và thằng trận này là đấu trên sân nhà của Barcelona trong lượt đi của cúp Serie A mùa giải 2022-2023 thì là hai này nó hòa với tỷ số là một đều trước đó Barcelona thắng nè Bà Lộc Na thắng nè, chị tin đấu chấu trường chấm giao hữu thì thằng Bà Lộc Na cũng vẫn thắng luôn. Thì anh em thấy hai thằng này cũng giống như ngang tài ngang sức với nhau thì mình sẽ không đánh giá cao về thằng nào hết nha anh em. Nhưng mà mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem là cái trận trên đấu cường cúp CA lượt đi um, Syria lượt đi nha anh em. Đây, thì cái trận đó là một điều mà thằng Bà Lộc Na bị thẻ đỏ nữa trong khi đó thằng Bà Lộc Na được lợi thế sân nhà, thằng Bà Lộc Na trong trận đó là chấp với ma kèo là 0.5 thì một điều từ cái phút mà hiệp 1 tới thì hết thì chặn luôn và vẫn không có thêm một bàn thắng đâu nha anh em thì anh em thấy phút 43 và đã đã có cái bàn thắng là một điều rồi thằng ghi bàn trước là cái thằng bờ nó ghi bàn vào phút thứ 21 và phút thứ 43 là thằng Verona nó gỡ lại một điều nha anh em thì anh em thấy đội hình lúc đó ra sân bên phía thằng Barcelona chơi sơ đồ là 3412 bên phía Verona chơi với sơ đồ là 352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 tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là hai thằng này đã đồng nha anh em hai thằng này đã đồng và tài xỉu chỉ có hai quả thì nếu mà anh em có thể đầu tư á, là anh em đầu tư vào cái mã kèo tài hai nè tài hai cũng rất là ok cho tất cả anh em luôn thì anh em nằm thêm cái mã kèo là đội chủ nhà được đá đồng nữa thì à, theo mình á, thằng Verona trong cái trận này sẽ quyết tâm quyết tâm để thắng thằng Barcelona để có thể có 3 điểm vươn lên cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng và có thể thi đấu trong mùa sau tại cúp Serie A nữa. Thì anh em biết rồi, gần cuối mùa giải mấy thằng này nó tồn tích lắm anh em. Nhiều khi thằng Barcelona nó đang đứng vị trí an toàn rồi rất là lợi thế cho thằng Barcelona rồi thằng Barcelona sẽ không đá thằng này nhường thế trận cho thằng Verona để thằng Verona có thể có 3 điểm và vươn lên cái vị trí an toàn thì anh em cũng biết á, trong ờ, những cái ờ, trận cuối à, mùa giải thì tụi nó rất là tuồn tích biệt thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên nằm những cái mã kèo trận ít thôi mà anh em nên đầu tư những cái mã kèo gốc mạnh tay thì cái tỷ lệ anh em thắng nó mới cao hơn thì anh em thấy trong những trận gạo đấu gần nhất á, mình đều nhận định cho tất cả anh em những cái mã kèo gốc toàn là ăn full không bởi vậy mình mới phiên anh em chơi những mã kèo gốc thì à, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì trong cái trận này mình đã có chốt cho tất cả anh em là ba cái mã kèo đây anh em thấy trên màn hình là mình có chốt cho tất cả anh em là ba cái mã kèo nha đó anh em có thể thấy ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận này thì à, anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng Verona đội chủ nhà được nha đây anh em nằm thằng Verona đội chủ nhà là đã đọc anh em nằm thêm cái mã tài gốc 9.5 và tài gốc hiệp 1 4.5 chủ yếu mà anh em nên nằm mạnh tay nhất trong cái trận này là anh em nằm hai cái mã tài gốc còn cái mã Verona là chỉ chiếu chủ yếu là anh em nằm Verona ít nhẹ tay để anh em có xem cái trận đấu nó hấp dẫn hơn thôi và cái quan trọng là cái chủ yếu nhất trong cái trận đấu này là anh em nằm hai cái mã kèo tài gốc cho mình là 9.5 đây anh em cứ nằm từ đầu trận cho mình luôn là 9.5 nè 4.5 nè còn anh em vào từ đầu cho mình luôn thì nó sẽ có nổ bằng góc rất là sớm bởi vậy mình mới phiên anh em nằm từ đầu thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn thì đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em giống như những anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò trong những cái trận đấu mà cuối mùa giải này giống như ngoại hạng Anh hoặc là Serie A hoặc là La Liga, cúp C1, C2 thì bữa giờ anh em nằm trên và nằm tài thì tỷ lệ anh em thua rất là nhiều rồi. Thì bởi vậy mình mới ờ, nhận định mình cho tất cả anh em kèo góc nhiều để anh em trang trải chia sẻ kèo anh em đánh. Thì cái tỷ lệ anh em thắng và quà kèo nó sẽ cao hơn. Còn anh em chỉ đánh trên dưới tài xỉu không thì tỷ lệ anh em thua và lỗ nó rất là cao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 em